mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của điện máy cường lên thì ờ, đợt này đang trong cái ờ, dịp là cuối năm ờ, thời tiết thiên thay đổi khá là phức tạp Đấy, thì chúc bà con theo dõi kênh điện máy cường lên là sức khỏe cũng như là thành công trong công việc Đấy, thì hôm nay điện máy cường lên xin giới thiệu đến cho bà con cái dòng máy thái chuối bằng cỏ đa năng đấy máy thì có thể vừa thái mịn vừa thái thô bằng cách bà con chuyển đổi dao nhé đấy thì có hai loại dao như thế này lắp sẵn trong máy là loại dao thái mịn còn bên ngoài này tôi xin giới thiệu đến cho bà con cái dòng máy thái thô dòng dao thái thô đấy thì là trước mắt của bà con đây là dòng máy à, do thiện Thành à, sản xuất cũng như là điện máy cường lên cung cấp Thịnh Thành CR68 đấy, thì bà con thể nhận biết được thứ nhất là chất lượng à, đúng như là à, trên video đấy là khung thép dày 2 ly cũng như là dao nhíp ô tô à, cũng như là dòng motor dây đồng bảo hành cho bà con một năm và trước thân máy thì à, cách nhận biết dễ dàng nhất là khung máy thiện Thành sản xuất thứ nhất là cái dòng sơn vân búa này đấy, nó có những cái vân như thế này đấy cũng như là có cái độ lì cao cao hơn cũng như là những cái nước sơn nó dày hơn để đảm bảo cho bà con con là nó sẽ à, được bền bỉ với thời gian à, chống reset chống ăn mòn đấy và trước máy nó có in chữ thiện Thần CL68 màu trắng như thế này đấy, thì bà con nhận biết thứ nhất là máy của thiện Thần với thứ hai là để bà con tránh mua nhầm những cái sản phẩm kém chất lượng à, trên thị trường đấy, trôi nổi trên thị trường thì nó sẽ à, cực kỳ kém chất lượng đấy thì máy thì à, được thiết kế cho bà con là đút chuối được à, bằng à, hông ngang đút từ à, trước vào thì để à, tránh cái việc mà bà con à, sử dụng cây chuối quá nặng mà đút từ trên xuống thì nó sẽ khó à, khó quay trở cây chuối cũng như là đứng đối với những cây chuối dài 1 mét đến 1 mét 2 thì nó khá là khó cầm Đấy, thì bà con có thể tham khảo qua dòng máy thái chuối này khi bà con đút từ trước vào thì nó sẽ có cái độ dễ dàng hơn và tránh cái việc mà à, quá nặng để à, chị em phụ nữ nó chị em phụ nữ cũng cũng có thể làm được đấy không phải là à, đàn ông làm thì à, thiết kế phía trước vào này thì nó khá là tiện đấy à, miệng chuối thì được vắt à, chéo như thế này à, có cái đường à, ra chuối đới chuối là khoảng độ tầm 40 phân đấy để giúp cái bà con khi mà sử dụng thì nó tránh đỡ mỏi tay hơn đối với những dòng miệng đời cũ miệng đời cũ thì nó sẽ trực tiếp cắt thẳng xuống phía dưới luôn mà không có cái phần đới chuối ở phía trên như thế này và khi mà thiết kế thông minh nó vát ở phía trên như thế này thì khi bà con chị em đặt cây chuối từ trên xuống dưới từ trên xuống dưới thì nó sẽ không gặp cái hiện tượng bị mỏi tay khi mà phải đỡ cả một cây chuối cực kỳ nặng như thế này để đút ờ, từ trước vào ờ, đối với cái màng ờ, cái miệng bằng đấy, thì nó sẽ cực kỳ mệt đấy, còn đối với cái dòng này thì bà con có thể đút từ dơ cái chuối từ trên xuống đấy dao là toàn bộ bằng dao nhíp ô tô còn motor đây là motor à, sử dụng motor 1,1 kg đây là dòng máy thái chuối giá rẻ nhá đấy à, thông qua thông báo qua giá cho bà con luôn cái dòng máy thái chuối bà con đang xem trên video đây thì giá nó là 2 triệu đồng một cái cũng như là nếu như bà con nào cần thiết để mua thêm cái dòng dao thái thô này thì ờ, có thể mua thêm với cái dao này nó là 200 nghìn một cái đấy thì tổng cả toàn bộ cho bà con ờ, cả máy cả hai chức năng thì là 2 triệu 2 đấy motor đồng bảo hành cho bà con một năm à, thì bà con có thể nhận biết uh, cái dòng dao thái thô cũng như dòng dao thái mịn uh, qua cái việc có cái uh, thân đớ ở phía sau như thế này đối với cái dòng dao thái mịn thì nó sẽ cái phần thân đớ này nó sẽ dài đến ra cái phần gần mũi dao đây từ trong phần sóng dao như thế này ra tới gần phần mũi dao còn đối với cái dòng dao thái thô à, thái thô thì là cái phần sóng dao nó ngắn thôi đấy, thì đấy là bà con để bà con nhận biết được à, cái phần à, dao của máy để à, sao về mình sử dụng công năng cũng như là chức năng cho nó phù hợp đấy còn đối với bà con nào mà ở nhà có motor rồi thì có thể sóng ngay cho mình một cái khung như thế này khung này cộng với dao thì giá nó sẽ là một triệu hai trăm nghìn đấy khá là giá cả khá là phải chăng đấy bà con nếu như mà có motor rồi thì có thể mua về để à, lắp vào sử dụng còn nếu như bà con nào mà có nhu cầu sử dụng đến dòng motor lớn hơn có thể thông tham khảo qua dòng motor 1,5 kg hoặc là 2,2 kg đấy đối với bà con à, sử dụng nhiều cũng như là có cái công năng sử dụng nó lớn hơn thì có thể tham khảo qua hai dòng motor như thế còn à, đối với bà con chăn nuôi gia đình nhỏ lẻ à, bình thường thôi thì có thể uh, sử dụng cái dòng motor máy thái chuối giá rẻ này uh, với chỉ uh, 2 triệu đồng một cái thì bà con có thể uh, giảm được sức lực cũng như là trong quá trình à, sản xuất ờ, ờ, chăn nuôi đấy, thái chuối thái cỏ à, không phải bằng tay nữa mà mình à, có thể bằng bằng máy trong vòng 1 đến 2 phút ờ, bà con có thể chuẩn bị xong một cây chuối hoặc là trong quá trình chuẩn bị nguyên liệu thì nó cũng nhanh hơn và giúp bà con tiết kiệm được thời gian đấy thì máy được thiết kế thứ nhất là có bốn chân như thế này này để giới thiệu qua cho bà con luôn này nó có bốn chân Đấy, bốn chân trái ra về, về phía sau nó có cái độ hướng về chéo về phía sau thì nó sẽ đặt trọng tâm xuống máy xuống thấp hơn và cho bà con ờ, hướng cái chuối lên phía trên thì nó sẽ không bị quá cúi thì ờ, đối với ờ, chị em cũng như là mọi người làm thì với cái tư thế đứng thẳng lưng thì nó sẽ tốt hơn Đấy, thì với cái thiết kế máy chéo xuống như thế này có cái độ vắt chéo xuống như thế này thì sẽ hướng cái chuối lên phía trên thì bà con cầm nó đỡ mỏi lưng hơn Đấy máy thì sử dụng điện 220 đấy cũng như là sử dụng ờ, điện 220 thì bà con ờ, sử dụng điện gia đình thôi với cân nặng máy khoảng tầm độ 25 à, đến 26 kg thì bà con di chuyển ờ, nó cũng khá dễ dàng đấy thì bà con có thể đưa ra trực tiếp ngay tại vườn ao chuồng để có thể trực tiếp thái cho gà vịt cho bò ăn Đây, nước sơn khá là rỉ luôn thì à, bà con có nhu cầu mua cái máy thái chuối mịn à, máy bằm cỏ đa năng à, có thể mua thêm dao thái thô thái mịn Ờ, lắp motor một kg mốt một kg rưỡi à, học 2 kg 2 hoặc bà con nào mà không có điện thì có thể dùng động cơ xăng gửi 100 gửi 200 thì có thể liên hệ bên ờ, điện máy cường lên địa chỉ 36 ờ, cổ điển A Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây